À, đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì ờ, ờ, cái clip mà hai anh cảnh sát ở sóc trăng đánh hai cái nam sinh mấy ngày qua đó các bạn thì dựa vào cái clip này thì mình thấy được những cái điểm như thế này à, thứ nhất là chúng ta đi ra ngoài đường hay là chúng ta à, đi làm việc với các cơ quan chức năng thì tốt nhất là chúng ta nên có cái camera à, nếu mà không có cái camera trong cái tình huống này á, thì à, thì thấy là coi như là xong rồi đó coi như là cái cái cái cái hai cái hai năm sinh này là bị thiệt thòi rất là nhiều đó, là cho nên là cái camera đã giúp ích rất là nhiều à, trong cái trường hợp này thì mặc dù có thể là nóng tính hay như thế nào đó nhưng mà cái người mà đánh người ta đó các bạn đánh người mà người ta không có chống cự thì ở trong cái tình huống này á là cái, cái cái nam sinh này rất là ok các bạn cái nam sinh này rất là bình tĩnh các bạn nếu mà các nam sinh này mà không bình tĩnh á, mà đánh lại á, thì coi như là dính vào cái lỗi là chống người thi hành công vụ đó, cho nên là cái anh à, cảnh sát này có thể là anh sẽ không có là à, đánh nhiều đâu anh đánh à, vài cái nhưng mà tại vì anh muốn có thể là anh sẽ muốn à, cái anh cái người này bật lợi để mà gài vô cái dính là đóng người thành công vụ mà đáng tiếc là thằng này nó không có nhúc nhích luôn <laughs> thằng này nó không nhích luôn đánh cỡ nào nó cũng không nhích luôn cho nên là đúng là giờ <laughs> không quýt dày có móng tay nhọn các bạn chứ nếu mà gặp cái người khác là người ta bật lợi rồi chỉ cần bật nhẹ một cái thôi chứ cần không cần bật nhiều thì là cũng là dính dính tội chống đối rồi là cái lúc đó có cớ rồi còn cái này à, đánh hoài mà thằng này nó vẫn im đánh tới tấp nó vẫn im đánh mọi rồi ngưng ngưng một chút rồi rồi hồi đánh tiếp mà nó vẫn im luôn à, cho nên là thua toàn tập chỗ này thì chắc chắn là sẽ có một vài báo ờ, luồn lách dư luận là hai cái thai nam sinh này ờ, là hút chích gì đó lạng lách đánh võng ờ, hay là chạy quá tốc độ gì đó abc gì đó để lạng lách dư luận thôi thì với nó là nhưng mà sự thật nó là sự thật thôi chưa là sự thật tại vì đánh người à, mà người ta không có chống cự các bạn thì rất là hèn các bạn hèn lắm các bạn có thể đánh các bạn thấy võ đài người ta thi đấu ví dụ như đánh người kia mà người kia hết sức rồi đó thì người ta trọng tài sẽ ngăn ngăn ra giờ kia phục hồi sức là chơi tiếp chứ không ai mà đánh mà người ta im mà đánh kiểu đó đánh cái này đánh cố ý rồi chứ đâu có thể là đánh ờ, mà nóng trong nóng giận nóng giận các bạn đánh một vài cái thôi rồi rồi người ta im các bạn cũng cảm thấy các bạn ờ, xuống chứ sao không xuống chứ người ta đâu có đánh lại các bạn đâu trừ khi người ta đánh lại các bạn thì nó mới tăng cái độ nóng lên còn người ta không đánh lại thì coi như là là bình thường thì các bạn phải phải phải, phải giảm xuống các bạn phải kiềm chế à, thì nó xảy ra mà mấy anh này nếu mà mấy anh này á, thì ảnh cũng không biết sao ví dụ như là mà về đồ mà đập sao thì cũng cũng ai biết nhưng mà mấy anh này không biết sao mà xui vô những cái nơi có camera như thế này các bạn cho nên là mình đi đường mà nếu mà không có những cái camera như thế này mà mình gặp những cái sự việc giống như thế này thì chắc chắn là mình bị thiệt thòi người thiệt thòi chính là chúng ta à, chúng ta không phải là người à, có quyền lực chúng ta chỉ là dân đen thôi chúng ta phải chịu đó. hoặc là nếu mà những cái chỗ mà có camera mà nó dễ bị hư nghe đó. thường rồi thường rồi thường là những cái, cái cơ quan chức năng cái camera nó chỉ chân trí trang trí thôi chứ nó rất dễ bị hư đó. rồi à, cho nên là mình phải kiếm ví dụ như là nhà xưởng có công ty á công ty nhà xưởng thì nó không chỉ có cái camera hướng này mà còn cả camera hướng kia hướng tất cả mọi hướng để phải nhìn thấy mặt nhìn thấy hết chứ không phải chỉ một góc này một góc này là chỉ có thằng chủ nó đăng lên thôi đó. chứ còn nếu mà cần camera góc bên kia nó cũng sẽ có nó cũng sẽ có cái góc luôn hay là mình đi vào những cái khu vực ngân hàng rồi đó hay là những cái khu vực công ty xí nghiệp ngân hàng à, là có camera à, ví dụ muốn gì muốn nói chuyện gì cứ vào đó nói chuyện nó thì nói chuyện đàng hoàng thì ok đó, thì à, cái bài học của chúng ta là chúng ta phải kiếm những cái chỗ camera trong những cái tình huống mà à, nó như thế này hay là những cái tình huống uh, vi phạm gì đó mà nó không rõ ràng thì chúng ta cần phải có những cái camera làm chứng chứ không là chúng ta tiêu chúng ta tiêu rồi các bạn và đặc biệt là chúng khi mà chúng ta bị cái tình huống mà bị bị vả vài cái á thì chúng ta phải cố gắng giống như cái em này là phải bình tĩnh tĩnh lặng như nước luôn các bạn không một miếng gió là cây đứng hình luôn không hề có một miếng gió luôn các bạn Ừ. thì các bạn mới thành công nha còn nếu mà các bạn bật lại là các bạn tiêu bật lại là tiêu đó cho nên là để ờ, cũng cũng qua cái tình huống này nhiều người cũng lên án lắm rồi nhưng mà chúng ta phải rút kinh nghiệm chỗ này đó thứ nhất là phải có camera yểm trợ thứ hai là phải im lặng phải coi như là chết đứng giống như cái em này không được bật lợi với bất kỳ một cái tình huống nào phải kiềm chế kể cả bị đánh vào mặt đánh vào mũi đánh vào miệng hay đánh vào đâu đau dữ lắm đau nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế giống như em này phải thật sự bình tĩnh nếu không là chúng ta thua toàn tập đó. thì mình cứ để xem à, cái cơ quan à, xử lý tình huống như thế nào tuyên chuyển công tác hay như thế nào hay là làm đình chỉ à, cái gì đó hay như thế nào à, để à, hay là thương lượng hòa giải à, với gia đình em này như thế nào nhưng mà hình ảnh này thì nó lại ảnh hưởng xấu đến ờ, những cái người khác đôi khi người khác người ta rất là tốt người ta rất là nhiệt tình các bạn mình gặp có những anh công an rất là nhiệt tình và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ đàng hoàng rất là hiền đó không, không phải là hiền nhưng mà rất là đàng hoàng tại vì mình không có làm gì mà không có đàng đó cho nên là trong những cái tình huống ví dụ như nóng thì công nhận là nóng nhưng mà nóng đến một cái cái để giảm nóng thì trong khi À, nó còn nhỏ và nó không bật nó không đánh lại có nghĩa là nó đã chịu thua chịu thua thì mình tha cho người ta chứ sao các bạn đánh chiến tranh bên nga bên ukraine đầu hàng người ta còn cho tho, cho bắt đầu hàng cho sống chứ chứ đâu phải là là phải gọi là đuổi cùng diệt tận đâu bạn cuối cùng diệt tận đâu cho nên là à, ấy cái anh mà, mà áo vàng thì ảnh à, hiền hơn đó ảnh gì ấy một cái rồi ảnh ảnh thôi có nghĩa là giống vậy đó đến tình huống vậy ví dụ chúng ta nấu quá nóng chúng ta có thể đánh một hai cái rồi, chúng ta thôi tại sao tại vì người ta không có phản kháng trong trường hợp mà có phản kháng thì nó mới khác ừ, nhưng mà bài học là như vậy khóa camera và không được phản kháng im lặng là vàng hay